Xin chào các bạn Hôm nay ờ, Trung Binh Mô Tô sẽ giới thiệu với mọi người một chiếc xe ờ, nổi đình nổi đám trong thời gian gần đây R18 Ford Edition Đây là một cỗ xe Heritage đậm chất cổ điển Lý do là gì? Lý do là nó sở hữu khối động cơ khối động cơ cực kỳ là hoành tráng của BMW động cơ boxer rất là cơ bản này mời bạn hôm nay tôi sẽ không review mà chỉ gọi là sơ lược nói qua về cái siêu phẩm này thôi bản first edition những cái chi tiết mạ chrome mạ chrome đường lai đường xăng đúng chất classic đúng chất heritage gặp thân xe và cái điểm nhấn của con à, R18 này Đây Đây là cái trục các đăng Tôi sẽ di chuyển thử cho các bạn xem Trục các đăng nó sẽ quay Đấy Trục các đăng lộ thiên nó sẽ quay Bô đuôi cá Bô đuôi cá R18 được thừa hưởng thiết kế từ R5 từ những năm 1936 Ồ. Một người Việt Nam bình thường cao 1m72 ngồi lên đây rất là vừa miếng luôn Ai ban đầu nhìn ảnh và đến khi nhìn thực tế cũng khen cũng phải thốt lên một câu là ok con này quá đẹp đẹp hơn ảnh nhiều đẹp hơn ảnh nhiều ừ. khi mà bắt đầu tôi nhìn thấy nó tôi cũng không có có cái gì gọi là để nói cả thực sự nó quá đẹp từ chi tiết từ kiểu dáng từ thiết kế đây nguyên một khối chrome lốc máy chrome này đây cả cái thanh supat ngoài lộ thiên luôn bình xăng hình giọt nước à, mời các bạn lên trên đoạn này đoạn này cực kỳ là quan trọng Berlin Build Berlin Build Berlin Build R18 được làm tại nhà máy BMW tại Berlin tại công ty mẹ tại công ty tổng đây là một sản phẩm hoàn toàn được nhập từ Đức hoặc nó động chất Đức bình xăng lắp bình xăng cũng đẹp đó nếu mà quan tâm đến sản phẩm này xin mời các bạn nhắn cho tôi Trung bình mô tô hân hạnh được phục vụ